Đi lên Cái bông là cái bông vàng là cái bông là cái bông vàng Khe dày nhà thật Cho mẹ bông nó cho mẹ nó vàng Mẹ bông ăn đi chơi là trời đừng chơi ra là căng đỡ chạy cơn Tiến lên, tiến lên này Chiu Bỏ lắm đúng ra hơi bơi <laughs> bơi ở bạn mới đã ba ngày giống giống cô giống giống giống viên đấy là ba tháng ba ngày giống con giống con da con đoán ôi con ra lùi anh <laughs> con lùi à ông ta đây